Mời các con cùng tìm hiểu nội dung. Bài tập số 1 Tìm hai số tự nhiên, biết số lớn, chia cho số bé, được thương là 3, dư 41 và tổng hai số đó là 425. Các con nghe lại nhé. Tìm hai số tự nhiên, biết số lớn, chia cho số bé thì được thương là 3, dư 41 và tổng của hai số đó là 425. Vậy bài toán cho chúng mình biết những dữ kiện nào rồi? Dễ dàng nhất là các con thấy tổng rồi. Tổng của hai số là 425. Đúng không nào? Số dư ở đây thì các con thấy là 41 nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 3 và dư 41. Vậy thì người ta đã cho chúng mình tỷ số đấy. Và tỷ số nó thể hiện ở chỗ nào? Cô mời các con cùng phân tích lần lượt với cô để thấy được tỷ số nhé. Số thứ nhất, nó là số lớn. Nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được 3 và dư 41. Như vậy, số lớn ứng với 3 phần cộng với 41 thì số bé chỉ ứng với 1 phần. Ta sẽ có đây, lấy số thứ nhất chia cho số bé thì còn dư là 41 và thương còn lại được 3 có nghĩa là số lớn sẽ được 3 phần cộng với 41 và số bé là số thứ hai sẽ chỉ ứng với một phần. Các con thấy không? Nếu lấy số lớn chia cho số bé thì ta được thương là 3 có nghĩa là số lớn gấp 3 lần số bé và cộng thêm 41 vì ở đây dư 41 ta sẽ có tỉ số nếu số thứ hai là một phần thì số thứ nhất sẽ là 3 phần cộng với 41. Tổng của hai số là 425.